cái này là hôm nay mới mua được một cái hộp uh, Rubik cho thằng cháu chơi đấy sản xuất tại uh, Trung Quốc Mazein chỉ là đấy mở ra đấy. đây thằng cháu mở ra đấy là hộp Rubik sáu mặt rất Rubik sáu mặt hay đi sáu mặt uh, trắng này xanh lá cây này màu vàng này màu xanh nước biển này màu đỏ này màu vàng cam này đấy sáu mặt và mỗi một mặt có uh, viên này 1 2 3 9 viên đúng rồi. Ma là 9, 9 viên. Một viên ở trung tâm. Đấy, trò chơi này rất hay. Khi mà phá khối ra, các viên sẽ bị lệch đi các khối rồi sau đó anh phải dùng các cái công thức. Có một cái tờ công thức bán kèm theo. Đấy. Sau đó thì là xem các cái công thức này để học thuộc lòng. Đấy, và nhanh tay nhanh mắt để chuyển các cái khối đã bị phá lệch đấy về vị trí ban đầu đấy bây giờ là sau khi đã xem cái công thức đấy là có công thức nhưng mà tuy nhiên là thằng cháu đã học uh, thuộc rồi bây giờ là phá đi, phá cái khối này đi phá khối ờ, phá khối xong này là xoay ra để cho mọi người xem Đấy. các mặt các mặt hiện nay bây giờ là các cái à, thành phần à, các cái hạt à, thành phần nó đã bị xáo trộn lung tung Đấy, bây giờ là căn cứ trên cái cái công thức Đấy, thì tiếp tục thằng cháu sẽ chuyển à, sắp xếp lại để cho nó về một vị trí ban đầu trò chơi này của nó chỉ có như vậy thôi bắt đầu sao đấy? ừ, tải này về để đấy này <laughs> cái cục quần lại này như vậy là sau ờ, hơn 2 phút hơn 2 phút anh cháu đã xoay lại về vị trí cũ các mặt lại trở về vị trí cũ các cái hạt thành phần đã à, trở về một mặt phẳng rất tuyệt đấy là giới thiệu một trò chơi này rất là à, trí tuệ dành cho thiếu niên ngày nghỉ hè nhá